Xin chào các bạn đang đón xem video của Lên Đô Thị Tọa lạc tại vị trí đất vàng của Hà Nội Lại được đầu tư bởi nhà đầu tư uy tín đến từ Hàn Quốc Tập đoàn Lotte Lotte Mall Hà Nội đang là một trong những dự án rất được mong chờ hiện nay bởi đây là trung tâm thương mại thực sự tầm cỡ để phục vụ người dân vui chơi giải trí và mua sắm. Hơn nữa, kể từ khi khởi công bởi chủ đầu tư đầu tiên cho đến giờ, cũng đã quá lâu dự án mới khởi động lại, nên người ta càng nóng lòng không biết hiện tại dự án Lotte Mall Hà Nội đã khởi công đến đâu.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 do công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long làm chủ đầu tư, có vị trí vàng thuộc khu đô thị Sipucha, lại nằm trên tuyến đường kết nối trung tâm với sân bay quốc tế nội bài, nên Sipucha được chủ đầu tư kỳ vọng sẽ là một tổ hợp mua sắm bậc nhất thủ đô khi hoàn thành vào năm 2014. Tuy nhiên, sau khi xây dựng xong phần móng thì thị trường bất động sản gặp khó khăn. Số phận đại siêu thị này cũng chìm theo năm tháng. Đến giữa năm 2017, tập đoàn Lotte đã mua lại dự án Sibucha Mall của công ty trách nhiệm hữu hạn phát triển đô thị Nam Thăng Long. Giá trị của thương vụ này không được các bên tiết lộ. Tuy nhiên, sau khi thương vụ diễn ra, thành phố Hà Nội đã cấp phép một dự án trung tâm thương mại mới cho Lotte với tổng số vốn đầu tư lên tới 300 triệu đô la Mỹ. Sau đó, Lotte tiếp tục nâng vốn đầu tư lên 600 triệu đô la Mỹ. Dự án Lotte Mall Hà Nội tọa lạc tại vị trí đắc địa phải nói xưa nay hiếm, xây dựng và phát triển tại giao lộ đường Võ Trí Công và Lạc Long Quân, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ. Đây là nơi giao thoa cửa ngõ phía Tây của những con đường lớn và đẹp, là tuyến huyết mạch của thành phố Hà Nội. Từ dự án bốn xung quanh là tầm view rộng thoáng. Nhìn chung, Lotte Mall Hà Nội nằm trên trục đường đang phát triển rất nhanh chóng, nơi cửa ngõ kết nối trung tâm Hà Nội và phía Tây, có tiềm năng phát triển gồm có quận Tây Hồ và Bắc Từ Liêm. Dự án có diện tích 7,3 hecta, mật độ xây dựng là 50%, do chủ đầu tư là tập đoàn Lotte Hàn Quốc xây dựng và phát triển. Tổng số vốn đầu tư 600 triệu đô la Mỹ với đầy đủ công năng văn phòng, căn hộ dịch vụ và chung cư cao cấp, cùng với hệ thống dịch vụ tiện ích như trung tâm thương mại, dạp chiếu phim. Hiện tại, tập đoàn Lotte cũng đang rất thành công với dự án Lotte Center số 54 Liễu Giai Ba Đình, Hà Nội. dự án Lotte Mall Hà Nội là một trong những dự án mang tính chiến lược của tập đoàn Lotte tại Việt Nam, thu hút một lượng lớn người nước ngoài đến sử dụng dịch vụ, tạo ra nguồn khách hàng hạng sang cho dự án. Đây cũng là một trong những dự án góp phần thúc đẩy sự phát triển của bất động sản khu vực Tây Hồ, đặc biệt là khi các đại dự án như siêu đô thị thành phố thông minh của BRG, công viên Kim Quy Disneyland Hà Nội do Sun Group làm chủ đầu tư, trung tâm hội trợ triển lãm quốc gia thứ năm thế giới của Vingroup, dự án Vinhome của Loa, hay dự án Heritage Westlake do chủ đầu tư Capital Land đi vào hoạt động. Nhà thầu chính của dự án Lotte Mall Hà Nội là công ty trách nhiệm hữu hạn Lotte Engineering and Construction với tốc độ xây dựng khá nhanh. Toàn bộ dự án được triển khai theo kỹ thuật công nghệ xây dựng tiên tiến tại Việt Nam. Kết cấu lõi thép của tòa nhà cũng giúp cho Lotte Tây Hồ chịu được động đất với cường độ lên tới 7 độ Richter và tốc độ gió lên tới 32 m trên giây. Cùng với đó, Lotte Mall Hà Nội với mặt kính dày 3 lớp giúp giảm lượng điện năng tiêu thụ trong mỗi tòa căn hộ văn phòng, cách nhiệt và cách âm cực tốt. Hệ thống điều hòa không khí được thiết kế có chức năng làm mát các vách tường tại dự án, đảm bảo những nơi vách kính nhiệt độ vẫn điều hòa mát mẻ. Tòa nhà được lắp đặt hệ thống sàn nâng, giúp cho việc thi công các hệ thống điện, dây mạng được nhanh chóng, linh hoạt, đáp ứng tốt các nhu cầu của khách thuê, mua và ở tại dự án căn hộ, văn phòng và trung tâm mua sắm. Vào cuối tháng 5 năm 2022, tháp SR của dự án đã được cất nóc. Dự kiến trong quý 1 năm 2023, dự án sẽ hoàn thiện. Tiếp theo, Mời các bạn cùng chúng tôi đến với tiến độ của dự án trung tâm R&D của Samsung. Tháng 3 năm 2020, Samsung chính thức triển khai dự án xây dựng trung tâm R&D lớn nhất khu vực Đông Nam Á của mình tại Việt Nam, với tổng số vốn đầu tư 220 triệu đô la Mỹ, tức là khoảng hơn 5.000 tỷ đồng. Công trình tọa lạc tại khu đô thị Tây Hồ, Hà Nội, với tổng diện tích xây dựng là 11.603 m2 và diện tích sàn là 79.511 m2 Tòa nhà được thiết kế với 16 tầng nổi, 3 tầng hầm và dự kiến sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2022. Trung tâm này là tòa nhà đầu tiên được Samsung Electric xây dựng ở nước ngoài nhằm phục vụ công tác R&D của tập đoàn. Và đây cũng là trung tâm R&D được xây dựng với quy mô lớn nhất trong số các trung tâm R&D của khối doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. tại công trường Samsung Andy, công nhân và máy móc đang gấp rút làm việc. Tại đây, hệ thống camera CCTV giám sát sẽ ghi lại và hiển thị toàn bộ hình ảnh phản ánh hiện trạng công trường 24 trên 24 giờ, giúp đảm bảo an toàn xây dựng tại công trường. Có thể thấy, thời điểm khởi công dự án là tháng 3 năm 2020, thì đến cuối tháng 4 năm 2020, cũng là thời gian bắt đầu đại dịch Covid-19 ở Việt Nam. Bởi vậy, trong số 2,5 năm thi công dự án, thì có đến 2 năm dự án thi công trong điều kiện dịch bệnh, nhưng tiến độ công trình vẫn luôn được đảm bảo. 7 tháng sau ngày khởi công, toàn bộ phần móng đã được thi công xong. Có tới 200 cọc nhồi được khoan dưới độ sâu 45m để đảm bảo chất lượng công trình. Cho tới thời điểm hiện tại, công trình đã đạt được tiến độ xây dựng khoảng 70%. Theo kế hoạch, khi hoàn thành vào cuối năm 2022, trung tâm R&D mới của Samsung sẽ thu hút 3.000 kỹ sư tới làm việc và sẽ không chỉ tập trung vào việc nghiên cứu và phát triển sản phẩm, mà còn trong cả lĩnh vực đang là xu hướng của thế giới như trí tuệ nhân tạo AI, e, vạn vật kết nối IoT, dữ liệu lớn Big Data, mạng 5G. Bên cạnh 6 nhà máy được đầu tư xây dựng và vận hành tại Bắc Ninh, Thái Nguyên, thành phố Hồ Chí Minh, việc xây dựng trung tâm R&D mới tại Hà Nội cũng chính là mảnh ghép quan trọng để tạo nên bức tranh đầu tư chiến lược trị giá 17,7 tỷ đô la Mỹ của Samsung tại Việt Nam. Được đặt tại Hà Nội, trung tâm R&D của Samsung khi đi vào hoạt động cũng sẽ được kỳ vọng đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển của Hà Nội nói chung, cũng như góp phần hiện thực hóa các mục tiêu lớn để chuyển đổi số, nhằm đưa thành phố Hà Nội dẫn đầu cả nước trong lĩnh vực đổi mới, sáng tạo,